thường gặp ở các ừ. bạn trẻ nhá là các bạn ấy bị mông lung và biết là mình muốn cái gì cũng chẳng biết là mình phải tự học cái gì tự học nó luôn luôn là cái việc vạn bất đắc dĩ bản thân anh là người không tin vào cái gọi là kỹ năng mềm nó rất là vô lý và cái bẫy lớn nhất của việc tự học ấy đó là cái cuồng tiên để bạn nằm trong top một phần trăm năm phần trăm thì việc chăm chỉ hay là cái việc có phương pháp không là không đủ không đủ không sai hướng ở trong cái việc tự học ấy lợi bất cập hại phải có cái sự tương tác mới có sự tiến bộ ấy thì không thể nào mà tự học được đừng có bao giờ làm những cái việc đấy vì nó rất là buồn cười em nghĩ là mỗi người thì sẽ có thông thường là sẽ có một cái phương pháp để ừ. để để tiếp cận vấn đề tự học ví dụ như em chẳng hạn thì uh, em thì không phải là một người quá là chăm chỉ à, không quá là thích gọi là mầy mò tìm tòi thưa em khá thích mầy mò tìm tòi nói nói không phải thì cũng không không đúng nhưng mà uh, tức là cái thứ những cái thứ những cái bước đầu tiên của việc học một thứ gì đấy mới ấy, thì em uh, cũng tương đối là lười tức là em em sẽ hay có thói quen là em muốn tìm một người thầy này hay là em muốn ừ. tìm một chỗ nào đấy để học và em học những cái thứ cơ bản và thật là chắc những thứ cơ bản sau đó dựa vào những thứ cơ bản đấy thì em sẽ tiếp tục uh, xây thêm ừ. bởi vì như thế nó nó nó tạo nó giúp em có cái động lực để để em theo đuổi thôi uh, thay vì là tự mình phải ngồi mầy mò tìm kiếm giữa một biển thông tin nó rất là nhiều ừ. nhưng đấy là đấy là trong trường hợp của em nhé ừ. thế trong trường của anh thì cái việc tự học của anh ấy có phương pháp gì không thực ra cái phương pháp cái phương pháp tự học ấy thì của anh thì thường thường ở đây thì nó nó dựa trên cái hai phương pháp của hai cái người ờ, người thầy Đấy là người thầy mà anh chưa gặp mặt họ bao giờ thứ nhất đó là cái um, nhất đó chính là giáo sư Richard Feynman đấy, một nhà ừ. vật lý học rất là nổi tiếng và thứ hai nữa là um, Scandura đó là người đưa ra cái phương pháp học có hệ thống đấy thì thực ra cái phương pháp của anh ấy thì nó bản thân anh ấy thì anh anh tiếp thu từ hai người đấy và nó được gói gọn ở trong một số cái quy chuẩn đấy. Ừ. đó là cái việc đầu tiên ví dụ như là khi mà anh tìm hiểu về bất kể một cái môn gì nhé thì anh luôn luôn tìm hiểu về cái phương pháp luận và những cái yếu tố nhỏ nhất của nó đấy tức là ví dụ như là bây giờ đơn giản thôi là ví dụ như là em học toán chẳng hạn thì em sẽ cần phải biết về số này biết về dấu này biết về những cái phép biến đổi đúng không đấy ừ. thì ví dụ như là như anh mà giả sử em học toán chẳng hạn hoặc bất kể một cái nhánh nào trong toán chẳng hạn thì anh cũng sẽ bắt đầu bằng cái những thứ nó rất là cơ bản đấy, những cái định danh định nghĩa ừ. về một trong những cái công cụ mà mà, mà rất là mạnh của con người ấy, đấy là ngôn ngữ mà ngôn ngữ thì nó có cái tính định danh và định nghĩa thì khi mà chúng ta định danh định nghĩa chúng ta đã xác định được được những cái yếu tố đấy rồi do đó chúng ta sẽ xem xét những cái mối à, quan hệ của những cái cái đấy và sau đó và từ đấy nhá mình xây dựng cái cơ sở lý thuyết cho mình ừ. đấy tức là ví dụ như với cái người mà được thầy dạy chẳng hạn ấy thì rất nhiều người thầy họ sẽ đưa cho cho cho cho cái học trò của họ ngay cái phương pháp cơ sở lý luận đấy tại ví dụ như bản thân này khi mà anh anh anh đào tạo anh cũng thế thôi nhưng mà như cá nhân anh chẳng hạn thì thường anh sẽ đi tìm uh, nó gọi là một cái phương pháp gọi là học từ trăm nhà này thì ừ. mình xem xem là với mỗi một cái cái người nghiên cứu chẳng hạn thì họ có chung những cái điểm gì đấy, họ khác nhau những cái điểm gì và từ đấy thì mình nhặt ra những cái thứ nó phù hợp nhất với mình và ừ. mình xây dựng nên một cái cơ sở lý luận cũng như là cái phương pháp luận của của chính bản thân đấy thì um, đấy nó là cái cách thức mà mà cách thức mà ví dụ như là Scandura rất là, là, là muốn cái những cái người học học từ cái phương pháp đấy học từ những thứ rất là nhỏ tìm kiếm quy luật của nó và học những cái quy luật lớn hơn Ừ. Đấy. Để nói gọi là để để nói ờ, rõ về cái này thì nó sẽ rất là dài cho nên là chỉ gói gọn thế thôi. Còn đối với Feynman chẳng hạn ấy thì ông ấy ờ, cái cách học của ông ấy là rất là hay. Đó là học thông qua việc dạy. Đấy. Ừ. Tức là khi mà anh ờ, Feynman Feynman có một cái cái kỹ thuật ấy, kỹ thuật khi mà học bất kể một cái gì đó ấy, thì uh, hãy viết ra như kiểu là mình đang dạy cho một ai đó. Ừ. Đấy. Và nếu như mà trong cái quá trình viết đấy mà bạn không hiểu chỗ nào ấy thì đọc lại sách đấy, cho đến khi hiểu thì thôi đấy. chính vì thế cho nên là ví dụ như là bản thân anh khi mà anh học chẳng hạn đấy để học được cơ bản anh luôn luôn có sách giáo trình ừ. đấy. anh anh không thích rất ừ, rất nhiều trường hợp anh không học được từ thầy mà anh học được nhiều hơn từ từ sách giáo trình đấy. cứ ngồi học sách giáo trình và mình cố gắng làm sao mà mình biến cái kiến thức đấy như kiểu là mình đang dạy cho ai đó ừ. đấy thì thì thì như vậy là sau một cái quá trình mà à, cái việc đấy thì nó rất là tốn thời gian nhưng mà sau một cái quá trình thì thông thường là cái phương pháp lý luận hay là cái cơ sở về mặt lý thuyết của anh nó tương đối vững ở trong một cái cái lĩnh vực nào đó mà anh muốn học Đấy. thì thì thông thường thì cái cách tự học của anh nó như vậy ừ. vậy thì uh, tức là khi mà mình bắt đầu thì anh nghĩ là uh, mình sẽ phải có sách giáo khoa có giáo trình phải có nên... giáo trình phải có sách giáo khoa Đấy, phải phải phải uh, phải có những cái tài liệu nó mang tính chính thống đấy, thì lúc đấy mình mới có thể nắm được những cái nó mang tính nó, nó mang tính chính thống của cái ngành đấy hoặc là cái môn học đấy đấy thì thì khi mà làm như thế thì bởi vì chúng ta bắt bắt đầu bất kể cái môn học nào ấy chúng ta phải hiểu được cái cơ sở lý luận của của, của cái môn học đấy ừ. thì lúc đấy chúng ta mới có thể đối chiếu được à, không thể đối chiếu được nó là một cái việc cực kỳ nguy hiểm ở trong cái cái vấn đề tự học em thì uh, nói sao nhỉ tức là cái cái phương pháp tự học cái uh, của em có lẽ là hơi khác một tí ừ. nên em cũng muốn chia sẻ một tí để ừ. xem là uh, thực ra thì cái quan điểm của anh là như nào bởi vì thực ra em thì không phải là người mà quá là nặng câu chuyện ví dụ như em em sẽ không start và học mọi thứ bằng uh, giáo trình hay gì đó ừ. vì đối với em em sẽ cảm thấy là à nó có vẻ là nó mặc dù nó rất là chắc chắn ừ. nhưng mà có cái gì đó cảm giác nó hơi khô khan ừ. và có một cái gì đó cảm giác nó hơi gọi là căng thẳng để ừ. có thể ừ. học được thì với em ấy thì thông thường cái cách của em tự học nó sẽ là ok em biết về một vấn đề nào đấy em muốn thực sự muốn quan tâm thì em sẽ tìm hiểu thông qua các cái nguồn nhất ừ. định ừ. tất cả nguồn em có thể làm được ừ. có thể tìm hiểu được ừ. và em học được rất nhiều từ cái việc mà Ờ, thực sự là bắt tay vào và làm một cái ừ, gì đấy ừ. tức là ở đây làm là chúng ta phải phải nghĩ về chuyện làm ở đây là làm một cách thực sự nhá ừ. tức là mình chú tâm 100% trăm vào ừ. câu chuyện làm để nhận sau đó thì nhận những cái phản hồi hay nhận những cái cái kết quả mình thu nhận được sau đó lại phân tích ngược lại ừ. và quay trở lại so sánh với lý thuyết ừ. so sánh với những thứ mà mình có thể tìm kiếm được để tìm ra câu hỏi thì với em thì thì đấy từ xưa đến nay nó vốn là cách mà em ờ, em em học ừ. và anh cũng anh em mình làm với nhau thì ờ, spy room thì cũng làm ờ, phần digital thì anh cũng biết là ừ. trước thì em em cũng học từ anh rất là nhiều ừ. thì đấy cũng là một cách thứ hai để em học ừ. tức là em sẽ tìm những người mà giỏi hơn mình ừ. ở một lĩnh vực cụ thể nhất định nào đấy và em làm việc cùng với người ta ừ. hoặc là em học từ từ người ta ừ. một cách gọi là gián tiếp ừ. thế thì tất nhiên là với em thì cách học đấy em em nhận ra có một thứ nó sẽ nó sẽ hơi hơi nhược điểm ừ. nghĩa là ở ờ, lỡ chẳng may tôi gặp một ông nào đấy một người thầy nào đấy không thực sự tốt thì có thể tôi sẽ tôi sẽ tôi sẽ lạc lối không tôi Đúng sẽ rồi. gặp những vấn đề mà tôi cũng không biết để giải quyết như nào nhưng ngược lại thì nếu mà mình lựa chọn được tốt thì em nghĩ là nó là một cái cách thức mà tiết kiệm cho mình cực kỳ nhiều thời gian bởi vì có một thứ mà em nhận thấy khi tự học nhé ừ. là nếu mà bạn chưa đủ giỏi thì bạn cảm thấy không có hứng đúng rồi thực sự là như vậy thực sự là là nếu mà làm làm một cái gì đấy mà không đủ giỏi thì thường là em sẽ mất hứng và em sẽ cảm thấy là ở ờ, ừ, thôi thì không không không không không không không có động lực nhiều hơn nữa Thà không làm tập hơn. trung vào tập trung vào những thứ khác à. <laughs> thế thì ở trong cái trường hợp của anh đi ừ. thì cái phương pháp tự học của anh em nghĩ là nó nó khá là thú vị và nó là một cái phương pháp mà mà nó có thể áp dụng được ừ. nếu mà bạn có đủ cái sự kiên trì và sự nỗ lực Ừ. ờ, nhưng mà anh anh nghĩ thế nào về phương pháp của em phương pháp của em liệu nó có phải là một cái gì đấy là đối với anh ờ, gọi là dị giáo hay gì đấy không <laughs> thôi là không phải là không phải nói mà nói uh, nói là cái dị giáo thì không đúng đâu nhưng mà thực ra thì vấn đề đó là um, cái cách thức mà sử dụng cái trí tuệ của tập thể ấy, nó luôn là một trong những đòn bẩy rất là tốt để ừ. mình có thể tiếp thu kiến thức đấy nhưng mà như em vừa nói đấy tức là có những cái tức là có những cái vấn đề ở trong cái trí tuệ tập thể đấy tức là nếu giả sử như mà mình vào một cái tập thể mà nó không ra gì chẳng hạn thì thì rất khả năng cao rất là cao là mình sẽ thành công người không ra gì ừ. đấy và lúc đấy thì nó lại lại lại nó lại quay trở về việc là những cái lúc đấy thì mình tức là có những người nhá họ có khả năng họ họ ờ, đôi khi là trực giác của họ thôi họ họ nhận ra những ai mới là những đâu mới là những người mà thực sự đem lại kiến thức cho mình ấy ừ. mà đâu là những người mà chỉ gọi là khua môi múa mép rồi bốc phét các thứ ấy ừ. thì cái đấy thì nó đến từ hai thứ thông thường thì một là nó đến từ kinh nghiệm Đấy. và cái thứ hai nó đến từ trực giác ừ. thì anh thì không phải là người thông minh Đấy. anh nói nghiêm túc anh không phải là người người thông minh chính vì thế cho nên là cái việc mà anh học từ người khác ấy nó bị hạn chế là bởi vì là đôi khi anh không lúc lúc còn anh còn rất là trẻ thì thì anh không đánh giá được ừ. đó là những cái mà mình họ dạy cho mình nó có tốt hay không Đấy. nó có tốt hay không và và chính vì thế cho nên là anh có học nhưng anh có học từ người khác rất là nhiều chứ nhưng ừ. mà có rất nhiều cái là anh học sai Đấy và lúc đấy thì anh lại nhận ra một điều rằng ấy, nếu giả sử như mà mình không có một cái cơ sở tức là không có một cái phương pháp luận của chính bản thân mình ấy, ấy, hoặc là cái phương pháp luận đấy của mình nó bị lỏng lẻo nó bị yếu ấy, thì việc mình so sánh đối chiếu rất là khó và đôi khi là mình rất là dễ bị bị lạc hướng đấy, ừ. mình rất là dễ bị lạc hướng ờ, thì thì anh nghĩ rằng là cái thực ra cái hai cái phương pháp của của anh hay là của của Việt Anh chẳng hạn ấy thì nó là hai thứ bổ sung lẫn nhau thôi đấy và ở trong những cái trường hợp nhất định ấy, thì nó sẽ phát huy nó sẽ phát huy được những cái hiệu quả nó sẽ mang lại được những cái hiệu quả nhất định đấy, tức là không phải có cái nào hơn cái nào cả mà thực ra nếu như mà một người một người tự học thì theo anh nghĩ là nên biết cách kết hợp cả hai cái đấy chỉ có ừ. vấn đề là ví dụ trong từng cái thời gian một thì thì thì cái phần trăm của nó nó khác nhau Đúng. như nào đó Đấy, phần trăm khác nhau nó ra thì anh biết về anh ví dụ về anh tập võ chẳng hạn hay về anh học hát chẳng hạn đều là học những cái thứ ờ, rất là cơ bản đấy chứ ờ, vâng. rất rất là phải rất là cơ bản đấy phải mang cái tính nó rất là từ nền móng rất là vững chắc thì lúc đấy mình mới có thể xây lên xây xây lên được một cái gì thì, xây chứ chứ còn bản thân anh cũng như thế thôi đấy, chỉ có điều là ví dụ như là cái cách thức tiếp cận về cái kiến thức cơ bản đấy thì đôi khi của mỗi người nó khác nhau vâng. cách thức tiếp cận nó khác nhau đấy. em nghĩ là anh em mình giống nhau ở quan điểm là uh, đối với em thì hay đối với anh luôn thì cái câu chuyện tự học nó cần phải được xây dựng từ những thứ cơ bản nhất căn bản ừ. nhất và và đôi khi là mình phải dành rất rất rất nhiều thời gian cho cái sự căn bản đấy ừ đến khi mà mình nhuần nhuyễn rồi sau đó thì mình thích thích nào thì thì, đúng thì rồi, như thế đúng thì trong trường hợp của em nó là như vậy tức là em muốn làm sao để để rút ngắn thời gian nhanh nhất có thể ừ. thay vì tìm kiếm thì em sẽ tìm thầy tìm ừ. bạn hay đúng tìm những người mà có thể đồng hành làm cùng với mình ừ. thì khi mà như vậy thì thì rõ ràng là em rút ngắn được quãng thời gian để em tiếp thu những thứ cơ bản và em ừ. biết là là như thế nào là đúng, đúng rồi. về mặt cơ bản ừ. à, sau đó thì thì khi mà em đã có đầy đủ thứ cơ bản đấy rồi thì em mới bắt đầu gọi là tìm cách móc nối kết hợp làm sao đấy để nó nó phát triển hơn nữa ừ. thì em thấy là cái đấy có vẻ như là anh em mình cũng ừ. tương đối là giống nhau ừ. nhưng mà có thể là cái cách tiếp cận của của mình nó hơi khác nhau một tí do uh, em nghĩ là do cái cái thiên hướng của con người thôi anh wow. thì là một người rõ ràng là em em nghĩ là anh là một người rất là um, kiên trì là một này về thứ hai là một người cũng cũng rất là quyết tâm trong cái câu chuyện là đại khái là anh kiểm soát bản thân và những mục tiêu của bản thân rất là tốt còn em thì <clears throat> ngược lại thì em em nghĩ em là một người mà có cái thiên hướng mà học được rất nhiều từ những người khác học được rất nhiều thứ và và khơi gợi được cái sự chia sẻ <laughs> dạy dỗ của người khác ví dụ như em học được rất nhiều thứ từ anh <laughs> thì thì có thể là cái hình thức đấy nó lại phù hợp với em đúng rồi với cả thực ra nó còn ờ, cái đấy nhiều khi liên quan đến tính cách nữa ừ. đấy. À, ví dụ như bản thân anh khi mà anh ngồi học chẳng hạn anh rất ghét có người xung quanh ừ. đấy, anh anh là người chỉ có thể học được tốt nhất khi mà ở, ở thực tập một mình đấy anh anh rất là thích học khi mà mà ở một mình và chỉ có thể tập trung nhất khi mà ở một mình ừ. đấy ví dụ như là ngay ở trong ờ, trong trong công ty anh rồi mỗi khi mà lần mà anh anh làm một cái gì đó mà anh cần sự tập trung chẳng hạn đấy thường anh kéo cái bảng anh che cái bảng của mình đi ừ. mọi người biết là thôi đừng động vào ông này lúc ông ấy đang ông ấy đang cốt hoặc ông ấy đang ngồi ông ấy viết cái gì đó chẳng hạn mà ông rất cần tập trung chẳng hạn nên đừng động vào ông ấy thì thì thực ra đấy nó là cái thiên hướng của anh thôi anh anh thích anh thích khi mà mình tiếp thu kiến thức hoặc là mình làm một cái gì đó chẳng hạn ấy, thì mình làm một mình đấy còn quá trình sau đó mà mình chia sẻ thì mình chia sẻ với người khác đấy nó hai cái quá trình nó nó nó, ừ. nó tách biệt nhau đấy còn ví dụ như là đối với cả em chẳng hạn thì đôi khi là em thích học từ cái việc là cái việc em chỉ có thể tiếp thu được khi mà em ừ, có thể có tiếp thu được kiến thức từ người khác đấy thì nó chỉ khác nhau về cái mặt mặt tiếp cận thôi chứ anh nghĩ về mặt bản chất thì nó giống nhau thôi ừ. nó, nó đều giống nhau thôi nếu bây giờ có một bạn trẻ bạn đến và thực sự bạn đang hoang mang ừ. bạn muốn hỏi anh là bây giờ em không biết em em muốn học cái gì hay là em không ừ. em cảm giác không có động lực gì em ừ. em nghĩ đây là một vấn đề rất là ừ. rất là thường gặp ở các ừ. bạn trẻ nhá là các bạn ấy bị mông lung và ừ. không biết là mình muốn cái gì nên ừ. cũng chẳng biết là mình phải tự học cái gì mình không có một cái động lực gì cả thế thì đâu sẽ là lời khuyên cho của anh cho bạn ấy bởi vì uh, em em sau khi nói chuyện với anh thì em em nhận thấy là anh là một người có rất có phương pháp đúng không? và anh có một cái lộ trình thế thì nếu mà một bạn trẻ tiếp cận anh như vậy ừ. hỏi anh một cái như thế thì anh sẽ vạch ra cái lộ trình nào cho bạn ấy Ờ, cái này thì thực ra ấy còn còn ờ, bởi vì anh là người có phương pháp ấy cho nên là cái cái cái việc đầu tiên mà trước khi mà anh đưa cái phương pháp đấy phải xem xét cái điều kiện của người ta đã ừ. nó giống như bài toán ấy bài toán mà em sẽ không xác định điều kiện ấy thì đôi khi cái cái quả của em không ý nghĩa ừ. đấy thì em sẽ phải xác định những cái điều kiện để cho một người một người trẻ đang lạc hướng mà có thể gọi là có được cái động lực tự học cái điều kiện đầu tiên ấy mà anh nghĩ là bất kể ai cũng nên nhìn vào ấy đó là cái điều kiện về kinh tế Ừ. cái điều kiện về kinh tế có một cái rất là buồn cười á đó là khi mà anh còn trẻ anh cũng nghĩ rằng cái việc gọi là là là là mình tự học ấy và mình tự tìm hiểu mọi thứ ấy, mà không cần phải phải phải qua trường lớp không cần phải đầu tư uh, kinh tế vào ấy là mình có thể làm được ừ. và mình chỉ làm những cái mình thích thôi ừ. đấy nhiều khi là mình bỏ qua cái yếu tố kinh tế đấy nhưng mà thực ra nó là một cái quan điểm mà theo anh là rất là sai lầm đấy kinh tế nó là một loại đầu tư và thực ra kinh tế nó là một trong những cái thứ mà giúp cho mình trong rất nhiều trường hợp giúp cho mình đạt được kiến thức một cách nó nó nó nhanh mà nó lại còn đúng rồi ừ. Đấy. thì đó là, là về mặt về mặt về mặt nguyên tắc nhá về mặt nguyên tắc ấy, thì nếu như mà nói về kiến thức ấy, thì có rất nhiều cái cái cách để tiếp cận nó, nó và có rất nhiều người thì họ sẽ tiếp cận theo cái kiểu họ sẽ sẽ mong muốn rằng là kiến thức đều phải được uh, miễn phí cho tất cả mọi người hay thế này thế nọ nhưng mà anh lại là người không phải là người anh là người thực tế anh không tin vào cái việc đấy, đấy. Ừ. À, và anh thì anh cái, qua cái thực tế làm việc của anh anh thấy là những kiến thức tốt nhất đấy luôn phải bỏ tiền ra thì mới học được Đúng. đấy luôn phải bỏ tiền ra mới học được bởi vì ờ, kiến thức sau à kiến thức về khoa học thì không nói làm gì bởi vì kiến thức khoa học thì thực ra là à, là là là cái kiến thức mà nó mang tính nó hàn lâm thì thực ra cũng chả nhiều người có thể hiểu được nhưng mà những cái kiến thức liên quan đến công việc chẳng hạn ấy, những kiến thức liên quan đến đến đến những cái ngành mà nó mang tính ứng dụng cao chẳng hạn ấy, thì thực ra là những kiến thức này những kiến thức rất là đắt tiền Đấy. và nếu như mà em không có tiền ấy, thì em chỉ có thể học được những cái nó mang tính giờ ông giờ thằng và nửa nạc nửa mỡ thôi Đấy. và và rất là khó rất là khó có thể có thể gọi là uh, đạt được một cái mức độ giỏi ở trong cái ngành đấy Đấy. Thì vì thế cho nên là đối với cả bất kể một cái bạn trẻ nào chẳng hạn ấy thì anh là người rất là <laughs> không thích cái câu là là là hãy làm việc vì đam mê nếu ừ. như mà đam mê đấy mà không không đem lại cho ta một cái giá trị kinh tế thì thường thường cái đam mê đấy trong rất nhiều trường hợp nó sẽ giết chết chính bản thân mình và thậm chí nó giết chết luôn những cái ước mơ mà mình mong muốn mình đạt được ấy mình phải có kinh tế chứ sao bình thường cái đoạn này anh lại nhìn em <laughs> ờ, thì anh ờ, ờ. không không anh không có ý gì cả anh anh nhìn em hơi hơi anh anh tiếp tục đấy ạ thì thì uh, nếu như bạn ấy muốn uh, tức là muốn muốn nếu như trong một cái trường hợp rất cụ thể mà một bạn nào đó mà mà, mà tìm đến anh chẳng hạn mà hỏi rằng là bây giờ em muốn tự học con dao ấy thì cái lời khuyên đầu tiên của anh ấy đó là em hãy làm một công việc nào đó cho em một cái mức thu nhập ổn định ừ. đấy. em hãy để dành 40% cái mức thu nhập đấy ừ. đầu tư vào việc học ừ. đấy. và học một cái gì đó ra tấm ra món nhá ừ, ra, ra, ra tấm ra món trong khoảng tầm ít nhất là 2 năm đấy. và sau đó thì em muốn làm gì với kiến thức đấy của em để em làm đấy. nhưng mà em phải em phải em phải có được một cái một cái vòng lập như thế đấy, em phải có đủ cái khả năng về kinh tế đấy, và sau đó thì em dùng cái kinh tế đấy để em bồi đắp tri thức cho mình đấy. còn sau khi mà em bồi đắp tri thức cho mình rồi mà thậm chí là nếu mà cái cái tri thức đấy nó lại phù hợp với cả cái định hướng của em lúc ấy em chuyển ngành nó có muộn đâu đấy. thì anh nói cái này thì nó nó đến từ thực tế nó là từ một người nó đến từ ngay từ, từ, từ cá nhân anh thôi mà. Vâng. gia đình anh là gia đình rất là nghèo đấy. nhưng mà anh lại là thằng ờ, đi bỏ học đại học đi đi gọi đi ờ, phụ lòng bố mẹ gọi là vứt tiền của bố mẹ đi để, để <laughs> ra ngoài làm những cái mình thích đấy như ừ. uh, nhưng mà sau đó thì anh không không xin đồng nào cả đấy, ừ. anh muốn làm với một ngành nào ấy thì anh bỏ anh đi làm anh dành cái tiền đấy anh đi làm một công việc mà đôi khi anh không thích một tí nào luôn đã có từng đã có những cái thời gian mà anh còn phải đi ờ, đi đi chở hàng hộ ấy đấy chỉ gọi là để để cũng cũng lâu phết đấy thì để dành thời gian để mình tích lũy cái kiến thức của mình ấy thì đấy nó là những cái mà mình mình nếu như mà mình mình mình mình, mình thực sự mà mình mình muốn trau dồi kiến thức thì mình phải bỏ ra được một cái khoảng thời gian cũng như là kinh tế để đầu tư cho cái việc đấy. Ừ. đấy thì lúc đấy thì cái việc học nó mới hay là tự học nó mới hiệu quả được đấy nó mới, nó mới hiệu quả được cái cái em tự học thì em cũng phải mua những khóa học trên mạng chứ những khóa học mà mà nó nó free ấy, thì nó có hai cái vấn đề thứ nhất là thường cái chất lượng nó không cao và thứ hai là vì mình không đánh đổi cái gì cả đúng cho nên là mình hay nghĩ là ui giời, ờ, thì... bao giờ học cho được bao giờ học cũng được xong rồi cái bao giờ đấy đôi khi ngoài đi ngoài lại nó mất sư năm sáu năm rồi wow. Vâng. gì năm sáu năm rồi nên là là nếu như mà có một bạn trẻ nào đó mà tìm đến anh thì, thì lời khuyên của anh là như vậy đấy. và đặc biệt là nếu như mà với những cái bạn sinh viên mà mới ra trường và nhiều hoài bão ấy thì thì anh lại càng đưa lời khuyên như vậy Ừ. Còn nghe không thì nó là việc của người ta mà mình đưa ra lời khuyên thôi chứ còn nghe không thì là việc của họ. Đấy, còn ờ, nếu mà nghe mà cảm thấy sau này mà ờ, tốt hơn thì tốt thôi còn nếu như mà không thì cùng lắm anh nhận ăn chửi thì có gì đâu không <laughs> vấn đề ừ. gì đâu vâng à. em nghĩ là cái ờ, cái đấy em em em rất là thích cái câu trả lời đấy tại vì um, nó rất là rõ ràng ấy nó ừ. cụ thể và em nghĩ là có thể thực hiện ngay được tức ừ. thực sự một lời khuyên tốt là một lời khuyên mà nó có một cái gì đấy mà động lại để người ta có thể thực hiện được ngay ấy thì ngày trước em cũng viết một bài trên Spyroom ấy bài đấy tên là tiền ở đâu đầu ở đó đấy ừ. tức là em cũng quan điểm giống hệt nghĩa là khi em muốn học một cái gì đấy thì em sẽ bỏ tiền vào đấy và khi mà bạn có một cái <laughs> động lực của chuyện là mất tiền thì rõ ràng là bạn sẽ có động lực để làm hơn ví dụ như kể cả chuyện em đi đi học như em có chia sẻ từ đầu ấy bỏ tiền ra đi học thì bởi vì em đã bỏ tiền rồi cho nên em thực sự nghiêm túc hơn ở cái Đúng việc rồi. là là mình phải tiếp thu và phải phải tiến bộ ừ. hơn là ví dụ như mình đấy đi lên học online rồi mua mấy khóa hoặc là kiểu cứ đăng ký mấy khóa random hoặc ờ, phí, nhận nhận mấy quyển sách ebook uh, miễn phí ừ. tức mình không bao giờ đọc hay là mình không bao giờ thực sự kiểu được một hai hôm thôi em thường là em thấy là cái xu hướng chung nó là như thế khi mà động lực của mình không đủ mạnh ấy, thì mình không bao giờ có thể kết thúc những cái mình đã bắt đầu cả ừ. Đấy. Ê, mình mình phải tức là kiểu con điểm của anh nó đôi khi đến đến cái thời điểm này khi mà xong rất là nhiều năm rất nhiều thì không hẳn nhưng cũng mười mấy năm đi làm rồi thì anh chỉ nhận ra một điều ấy đó là mình sẽ phải mình sẽ phải kết thúc những cái mình đã bắt đầu ừ. đấy. và cái đấy thì đặc biệt quan trọng với việc học đấy. đã bắt đầu học cái gì ấy ừ. thì nên học cái tử tế và học cái nơi đến trốn và phải đạt được cái thành tựu trong đấy đấy là ví dụ như là là là là đến bây giờ tức là đến thậm chí đến bây giờ nhá anh vẫn ngồi anh học những cái khóa liên quan đến toán chẳng hạn anh học là ừ. anh phải lấy được cái chứng chỉ của nó anh phải thi được cái bài thi của nó đúng cái số điểm mà anh mong muốn thì lúc đấy anh mới cảm thấy hài lòng với bản thân mình đấy. chứ còn không phải là là chỉ ngồi xong rồi là chém gió xong rồi là viết mấy cái bài lên spy room như vậy thì nó không ổn lắm anh lại nhìn em hơi <laughs> hơi anh không anh không nói anh không nói anh anh, anh chỉ nói là ví dụ như thế thôi thực sự là em nghĩ là buổi hôm nay là buổi nói chuyện về tự học nhưng mà em cảm thấy là anh <laughs> hình như là không muốn nói về tự học <laughs> anh nhìn em với những cái anh nhìn người ta những cái câu nói khá là người người nói thì vô tình nhưng người nghe thì hiểu ý mà Đấy. anh chỉ nói thế thôi còn ai hiểu nào là việc của người họ của họ chứ việc của anh đâu vâng em hiểu em hiểu người trong môn nghề nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá